chào toàn thể anh em thì ờ, tiếp tục quay trở lại về những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để giúp cho anh em có thể áp dụng vào những cái sân chơi về tài xỉu thì ờ, đến đoạn video ngày hôm nay thì ờ, tôi muốn chia sẻ cho anh em để giúp cho một số những anh em mà làm tay con anh em vào trong những cái sân chơi hoàn toàn là của người ta trong khi đó nắp đĩa quân hột là của người ta rồi anh em không thể nào anh em luồn những cái bộ đồ chơi liên quan đến công nghệ từ nắp đĩa vào trong những cái sân chơi của người ta được thì làm cách nào để giúp cho anh em có thể thắng được những cái sân chơi về tài xỉu là của người ta thì anh em có thể chú ý theo dõi dưới màn hình đây thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em về những cái bộ đồ chơi mà chạm tay vào những hột tài xỉu thì đối với một số những anh em người ta sử dụng rồi thì anh em có thể là bỏ qua những video này còn những anh em nào mà chưa biết về những cái bộ đồ chơi này thì anh em chú ý theo dõi qua video tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em làm sao anh em chơi những cái bộ đồ chơi này một cách hiệu quả nhất thì à, anh em có thể theo dõi cho mình là đây là những cái nhân dính cảm ứng đánh tài xỉu thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi đấy anh em lấy tôi những cái nhân dính này anh em chạm tay vào những hột tài xỉu là anh em có thể là hoàn toàn giành được chiến thắng rồi thì đi kèm với lại những nhân dính này thì đây là một cái thanh thiết bị báo dung về tài xỉu này thì đây là thanh thiết bị báo dung. còn à, đây là một cái thanh thiết bị nó là thu sóng của tài xỉu thì à, sau khi anh em chạm tay vào những hột tài xỉu thì tự động những thanh thu sóng này nó thu toàn bộ tín hiệu của con hột và nó sẽ truyền sang cái thanh thiết bị báo dung này để báo cho anh em thì anh em có thể một là anh em có thể kết hợp một người nữa hai là anh em có thể một mình anh em đeo hai máy này thì cái khoảng cách của cái thanh thiết bị báo dung này thì là cách xa là từ 10 đến 15 mét nên là thoải mái cái độ xa cho anh em thì bây giờ anh em chú ý theo dõi video này tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em để anh em sử dụng những bộ đồ này làm sao nó một cách tốt nhất còn những anh em nào mà muốn tìm hiểu về những cái bộ đồ chơi này ở những cơ sở khác hoặc là anh em gọi điện cho tôi hoặc anh em lên thì anh em cứ cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên tôi sẽ chạm tay vào những hột tài xỉu của anh em và tôi sẽ đánh cho anh em xem thì bây giờ tôi sẽ bớt ra ba hột ngẫu nhiên bình thường để tôi test luôn cho anh em này thì à, hột ở đây là hỗ trợ hoàn toàn là bình thường nên là anh em các bước thông thường ở những cái sân chơi của anh em ấy là người ta sẽ thử về nước muối hay là xoay đèn hay thử nam châm thì à, một số anh em mà mới chơi mà chưa biết cách về kiểm tra về nắp đĩa hay là quân hột như thế nào là xanh chín bình thường thì anh em có thể theo dõi này bước đầu tiên người ta thử về quân hột là ngâm nước muối bước thứ hai người ta thử về cục hít với những cái dòng hột tài chủ chợ hoàn toàn bình thường thì à, hoặc là chén đĩa bình thường thì nắp đĩa hoàn toàn là không hít này ngâm châm không hít này và bước tiếp theo người ta sẽ soi đèn về quân hột về chén đĩa thì đối với những cái dòng hột tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường thì anh em có thể theo dõi này hoàn toàn anh em để trên ánh sáng này trong suốt này anh em nhìn thấy không đối với hột chợ này anh em nhìn thấy không hoàn toàn trong suốt còn một số những cái sân chơi người ta sử dụng những đồ chơi liên quan công chuyện thì là hột nó sẽ bị đục và thứ hai nữa là do cái chất liệu của con hột nó bị đục thì là những cái hột đấy thì tốt nhất là anh em mà kiểm tra thì anh em bỏ còn đối với những dòng đĩa bình thường thì ánh sáng có thể soi xuyên và lâm châm hoàn toàn là không ít này anh em nhìn rõ không về nắp thì anh em có thể dùng đèn anh em soi này những chiếc nắp bình thường thì anh em không thể nào anh em phát hiện cái tang tích gì cả thì à, sau khi là nắp đĩa của con hột của người ta như này thì anh em chỉ cần làm sao lấy tôi ba cái nhân dính cảm ứng anh em chạm tay vào ba cái mặt của hột tài xỉu thì à, một số anh em người ta sử dụng rồi thì người ta chia sẻ về những kinh nghiệm để làm sao giúp cho anh em có thể thắng được những sân chơi về tài xỉu này thì à, thường thường người ta sẽ chạm vào ba cái mặt lục của hột tài xỉu thì tại làm sao người ta lại chạm vào ba cái mặt lục của tài xỉu này thì à, tôi nói qua với anh em này ở đây anh em chạm vào mặt nào thì là máy sẽ báo cho anh em ở mặt đấy nên là anh em người ta thường thường một là chạm mặt lục hoặc mặt nhất thì tại sao người ta không chạm vào mặt nhất thì là cái riêng cái mặt nhất này thì anh em thấy được là nếu mà chạm trên thì nó sẽ hay bị phát hiện nên là anh em người ta thường thường là hay chạm mặt lục thì khi lên lục thì anh em việc là nếu mà chơi tài xỉu anh em biết được là tỷ lệ nó về tài nó cũng đạt được cho anh em là từ 70 đến 80 đến 85 phần trăm còn không có mặt lục thì là một là anh em đánh xỉu mà hai là anh em bỏ thì bây giờ tôi sẽ chạm vào tay vào ba cái mặt lục của hột tài xỉu này để test luôn cho anh em này thì anh em nhìn đấy trên đây là ba cái nhân dính này cực kỳ rất là nhỏ nên là mắt thường anh em hơi khó nhìn một chút anh em nhìn không thì chạm vào ba hột này sau khi chạm thì anh em có thể thử lại lâm châm này hoàn toàn là không ít này anh em nhìn không anh em có thể thấy được là sau khi tôi chạm thì là hột cũng hoàn toàn là bình thường ở đây là tôi bao cho anh em ví dụ sau khi anh em chạm vào những hột tài xỉu này bao cho anh em thử lại lâm châm và bao anh em lau chùi hoàn toàn là bình thường thì à, sau khi là anh em chạm tay vào những cái hột tài xỉu này rồi thì anh em sẽ bật cái thanh thiết bị báo dung này lên đây là thanh thiết bị báo dung này thì à, bây giờ tôi sẽ test cho anh em là tôi sẽ để trực tiếp cái thanh thiết bị báo dung này ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về nhịp rung của nó này và bước tiếp theo là anh em sẽ bật cho tôi cái thanh thiết bị thu sóng này thì à, tôi nói qua về những thanh thiết bị thu sóng này thì bắt buộc là anh em phải để cao hơn so với nắp đĩa và một số cơ sở người ta không biết cách hướng dẫn anh em sử dụng thì à, anh em hay bị đánh tràng và hay bị phản là do anh em để cái máy này là ở ngang so với lại nắp đĩa của nột thì à, anh em sẽ bị sáng thì à, một số anh em mà người ta sử dụng rồi thì người ta chia sẻ những kinh nghiệm này là rất là quý báu nên là anh em sẽ để cao hơn so với nắp đĩa của nột thì bây giờ tôi sẽ để cao hơn nắp đĩa của nột để test luôn cho anh em này đây bây giờ tôi sẽ bật lên này thì là nó sẽ lên đèn như này thì là nó sẽ máy báo anh em này anh em nhìn đèn không bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này test anh em tiếng đầu tiên này thì khi nào lên đục là máy sẽ báo rung như thế này còn ngoài ra những mặt khác là máy sẽ không báo các anh em tiếng đầu tiên này Đấy, như tiếng này là máy không báo rung thì là khẳng định với anh em 100% là không có mặt đục thì anh em sẽ đánh cho tôi một là anh xỉu hai là anh em bỏ tùy anh em mở anh em tiếng đầu tiên này một ba và bốn tiếng tiếp theo anh em này vẫn không có lục thì anh em tiếp tục anh em sẽ đánh cho tôi lại về xỉu mở anh em xem này hai bốn và bốn mười nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này như trước này là khẳng định với anh em 100 trăm là có lục và anh em sẽ đánh tôi là về lục tài thì ở đây là tôi để trực tiếp cái máy này ở đây để cho anh em cảm nhận và anh em nghe nhịp rung của nó còn đối với những cái dòng máy này rung cực kỳ là rất là im nên là anh em không thể nào anh em nghe nhịp rung của nó được nếu anh em đeo trong người mà anh em đứng khoảng cách từ 10 m hay là 15 m thì hoàn toàn máy rung rất là im anh em kể cả người ngồi bên cạnh người ta cũng không thể nào nghe nhịp rung của nó đây tôi sẽ nhả ra cho anh em xem này như tiếng này là khẳng định anh em 100 trăm là có lục này mở anh em xem này anh em sẽ đánh đôi lục tài như tiếng này sẽ bị phản thì à, tôi nói với anh em là không thể nào đạt được cho anh em 100 trăm nếu anh em đánh lục tài là anh em hòa có những trường hợp là từ 80 85 phần trăm thì nó rơi vào 15 phần trăm là sẽ bị phản tiếp theo anh em này vẫn còn lục thì anh em tiếp tục anh em đánh lục tài tôi này mở anh em xem này 2 3 và 5 anh em cua đứng trước cái anh em anh em gỡ lại đứng sau này tiếng tiếp theo anh em này lại tiếp tục còn lục thì anh em sẽ tiếp tục anh em sẽ đánh tôi về tài tỷ lệ nó về lục mà nó về tài thì nó đạt cho anh em từ 70 đến 80 đến 85 phần trăm thì cái đây anh em chơi tài xỉu anh em biết rồi mở anh em xem này 2 3 4 và 6 13 lút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này vẫn có lục, thì anh em lại tiếp tục anh em đánh lục tài thì nó tỷ lệ nó về tài nó đạt cho anh em là 70 80 phần trăm rồi thì anh em biết được là kể cả nó chuẩn xác 100 trăm anh em biết được chỗ tài chỉ thì anh em không thể nào anh em đánh 10 tiếng ăn cả 10 được cái đấy nó là cái kinh nghiệm của một số anh em người ta chơi lâu năm ở những sân chơi tài xỉu rồi bây giờ chúng tôi anh em trúng 10 tiếng anh em đánh cả 10 tiếng thì không ai người ta dám chơi với anh em nữa thì cái đấy là cái kinh nghiệm để anh em đi tiền rồi như thế này có lục thì anh em cứ đánh tục với anh trai này như tiếng này bị phản này tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này là máy không báo thì à, anh em biết là không có được mặt lục thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu hai là anh em bỏ để tùy anh em thì à, nó rơi vào cái tỷ lệ là 70 phần trăm là nó về xỉu còn à, ba bốn mươi phần trăm nó bị phản thì những trường hợp mà không có mặt đục thì một này anh em sẽ đánh xỉu mà hai anh em bỏ này tùy anh em mà anh em xem này như tiếng này bị phản này 11 nút điểm xỉu rồi à điểm tài này, xin lỗi tiếng tiếp theo anh em này ở đây ai năng được không quan trọng về người năng như tiếng này lại không có mặt đục thì anh em sẽ tiếp tục anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu tỷ lệ nó về xỉu nó cũng đạt cho anh em là 70 phần trăm mà anh em xem này một hai hai tôi test cho anh em một hai tiếng cuối này như tiếng này là thỉnh thoảng máy nó báo cho anh em một cái nhịp rung là nó báo hiệu cho anh em là máy vẫn đang trong tình trạng hoạt động tốt còn máy không báo rung thì anh em như này là không báo rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu vì nó không có mặt lục hoặc là anh em sẽ đánh tài nhỏ đấy tùy anh em mở anh em xem này hai bốn và năm tiếp theo anh em vài tiếng nữa này như tiếng này thì anh em biết rồi máy báo rung nhanh liên tục như này khẳng định với anh em 100 trăm là có mặt đục và anh em tiếp tục anh em sẽ đánh tôi nục tài mở anh em xem này hai năm và sáu mười ba nút điểm tài cho anh em một hai tiếng cuối này vẫn còn nục anh em lại tiếp tục anh em đánh nục tài rồi mở anh em xem này 256 các anh em tiếng cuối này máy không báo thì là anh em sẽ đánh tôi là về xỉu vì không có mặt đục thì à, thường thường những anh em người ta chia sẻ những kinh nghiệm thì à, không có mặt đục thì anh em cứ đánh xỉu thì à, tỷ lệ về xỉu nó cũng rơi vào 70 phần trăm thì anh em đánh cho tôi tiếng xỉu này rồi anh em nghỉ này mở anh em xem này 22 và 3 thì là 7 nút điểm xỉu